Kính chào quý nhà đầu tư. Lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp với mô hình khu vui chơi dành cho trẻ em nói riêng và khu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi đang trở nên hot trong những năm gần đây và vẫn chưa có dấu hiệu là hạ nhiệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kinh doanh khu vui chơi thành công bởi những lý do khách quan và cả chủ quan. Với những nhà đầu tư lần đầu tiên khởi nghiệp, đây là một sự mạo hiểm bởi không có bước đầu tư thử nghiệm, tính rủi ro rất cao nếu không thực sự am hiểu về lĩnh vực và nhu cầu của khách hàng. Để có được cái nhìn tổng quát và hướng kinh doanh đúng đắn nhất về lĩnh vực giải trí cho bé, nhà đầu tư cần nghiên cứu các kỹ số và chi phí kinh doanh khu vui chơi. Sky Kids Các chỉ số chi phí mở khu vui chơi nhà đầu tư cần lưu ý. Chi phí kinh doanh khu vui chơi sẽ chiếm bao nhiêu? Vốn đầu tư khu vui chơi ban đầu hay còn gọi là phí khởi tạo bao gồm các khoản tiền bỏ ra ban đầu để thiết kế, lắp đặt khu vui chơi như chi phí thiết kế, lắp đặt, nhân công xây dựng, đồ chơi, trên thiết bị trong khu vui chơi. Khác với các lĩnh vực kinh doanh khác, đầu tư khu vui chơi chỉ bỏ một lần và khoản kinh phí khá là lớn. Trong quá trình hoạt động, lợi nhuận sau khi trừ các chi phí duy trì hoạt động kinh doanh và thuế đều ghi đổi thành thu nhập của chủ đầu tư và con số này chiếm hơn 50% doanh thu của khu vui chơi cho bé. Mặt bằng khu vui chơi Khi bắt tay vào lĩnh vực giải trí cho trẻ, vấn đề mặt bằng luôn là bài toán cần phải giải quyết của nhà đầu tư. Chi phí đầu tư mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến các số liệu kinh doanh của mô hình kinh doanh khu vui chơi trong nhà. Nếu nhà đầu tư có sẵn mặt bằng hoặc mua đất xây nhà thì được tính vào vốn đầu tư ban đầu. Còn nếu mặt bằng đi thuê và phải trả tiền thuê hàng tháng thì được tính vào chi phí cố định. Nhà đầu tư cần nắm bắt bản chất để có được phương án hạch toán, khấu trừ, tính toán thời gian thu hồi vốn phù hợp. Chi phí tiện ích bao gồm các loại chi phí sử dụng để duy trì khu vui chơi như điện, nước, internet, phần mềm quản lý, thu ngân, gọi là chi phí tiện ích bởi các loại chi phí này là không cố định, tùy thuộc vào mức độ sử dụng của chủ đầu tư. Nhà đầu tư có thể cắt, giảm hoặc áp dụng các công nghệ mới nhằm tiết kiệm chi phí. Lương nhân viên đây được xem là khoản chi phí cố định bên cạnh tiền thuê mặt bằng khu giải trí cho trẻ và cũng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng chi phí kinh doanh. Để dung hòa được khoản chi lương cho nhân viên và nhu cầu thực lãnh của nhân viên, nhà đầu tư cần nắm được thị trường lao động tại địa phương, mức thu nhập cũng như các chính sách phúc lợi phù hợp. Từ đó, khai thác được tối đa sự cống hiến của nhân viên và tối ưu các khoản chi phí cho khu vui chơi của trẻ. Hàng tồn kho Hàng tồn kho bao gồm các mặt hàng đồ chơi chưa sử dụng, như thẻ trò chơi, vé, vòng đeo tay nhận dạng, đồng phục nhân viên, sản phẩm giấy, nguyên liệu thực phẩm, khu cà phê, ăn uống, Khoản kinh phí này phải luôn có sẵn và thường xuyên cập nhật hàng tồn kho, hạn chế tối đa các ảnh hưởng của thiếu hụt hàng tồn kho đến hoạt động kinh doanh của khu vui chơi. Vốn lưu động mở khu vui chơi Vốn lưu động được xem là một khoản tiền dự trữ của nhà vui chơi trích ra từ lợi nhuận nhằm dự phòng các hoạt động bất ngờ của khu vui chơi. Ngoài ra, nguồn vốn này được sử dụng linh hoạt để chi trả các hoạt động của khu trò chơi cho bé như khu tu sữa, cải tạo, tạm ứng, Nhà đầu tư có thể tính toán chi phí này bằng cách thức trích phần trăm lợi nhuận hàng tháng, quý và năm. Quỹ tái tạo đầu tư, cải tạo Trong quá trình các bé vui chơi, sẽ có khá nhiều đồ chơi là bị hư hỏng, thất lạc, đặc biệt là các đồ chơi nhỏ. Việc tái đầu tư mua thêm đồ chơi là điều cần thiết và chiếm nhiều chi phí so với lúc mới mở khu vui chơi. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể hướng đến việc thay đổi concept ý tưởng, phân khu lại trò chơi nhằm làm mới khu vui chơi. Dựa vào tổng doanh thu hàng tháng, nhà đầu tư có thể trích một khoảng phần trăm phát triển của quỹ đầu tư và tái đầu tư để cải tạo làm mới nhà liên hoàn, tạo ra những điểm mới lạ kích thích sự trung thành của khách hàng dành cho khu vui chơi của trẻ. Chi phí quảng cáo, marketing sự kiện Chương trình quảng cáo marketing sự kiện luôn là một phần của kinh doanh nhằm giới thiệu thương hiệu đến đông đảo khách hàng một cách nhanh nhất và ấn tượng nhất. Khoản kinh phí dành cho marketing không bao giờ là có điểm dừng Do đó, nhà đầu tư cần phải nhạy bén thị hiếu của khách hàng để đưa ra các chương trình marketing phù hợp, giá cả tối ưu nhất. Bảo hiểm Khoản chi phí này thường được ít nhà đầu tư quan tâm và áp dụng, mặc dù nó đóng vai trò khá là quan trọng. Phạm vi của bảo hiểm bao gồm các sự cố ngoài ý muốn liên quan đến an toàn của trẻ, như thiên tai, hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, tranh chấp kinh doanh hoặc bồi thường lao động theo quy định của pháp luật. Trong tất cả các loại phí này, không phải phí nào cũng được chi trả hàng tháng. Ví dụ như bảo hiểm mua theo năm, vốn đầu tư ban đầu một lần, hàng tồn kho khi nào sắp hết mới mua hay là phí đầu tư, cải tạo, quảng cáo, marketing thì tùy theo kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên lưu ý các loại chi phí kinh doanh khu vui chơi cho trẻ em trong nhà để có những định hướng kinh doanh phù hợp, đưa ra khu vui chơi ngày càng phát triển và trở thành một phần tuyệt vời của tuổi thơ. Vừa rồi là chính trị số chi phí kinh doanh khu vui chơi nhà đầu tư cần lưu ý để tránh được những rủi ro không đáng trong quá trình kinh doanh. Nếu các thắc mắc liên hệ ngay Scanet để tư vấn và giải đáp. Các bạn hãy like, đăng ký kênh để theo dõi các video đầu tư khu vui chơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.